ơi, ngày hôm nay chị Khởi My có một câu hỏi muốn hỏi các bé nè Không biết là các bé nhà mình có hay ngắm sao không ta? Chị Khởi My thì thích ngắm sao lắm Hàng đêm thì chị Khởi My hay ngắm sao với mẹ nè Và chị Khởi My nghe mẹ nói á Nếu như mình gặp được sao băng á Điều gì mình ước đều trở thành hiện thực hết luôn Nếu như mà gặp được sao băng ha Chị Khởi My sẽ ước là mình sẽ thông minh nè Học giỏi nè Và khỏe mạnh nữa Nhưng mà không biết là các bé mình Nếu như gặp sao băng ước giống chị Khởi My không? Có hả? Wow, nhưng mà bây giờ mình thử xem xem Không biết là các vì sao ở trên cao có ước mơ giống tụi mình không? Nào hãy đưa tới chúng ta lướt tới Băng băng qua những vì sao Lướt nhanh trên bầu trời Đã quá Hãy nhanh lên mọi người nhanh lên Lướt nhanh trên bầu trời Quá tuyệt Đến đây những vì sao Chán quá đi Sao bạn lại uh, than là chán Tại vì mỗi ngày trôi qua Mình chỉ đứng đây mình cứ lắc tới lắc lui Rồi đến tối thì mình tỏ ra là sáng dưới mặt đất Nhưng ừ. mà mình thấy như vậy là vui mà Có gì đâu mà chán mình thì thấy không có gì vui đó Chứ bây giờ bạn muốn gì sao? Mình muốn làm một điều gì đó thật là đặc biệt Nhưng mà điều đặc biệt đó là điều gì hai bạn sau của chúng ta rất là dễ thương nhưng mà hai bạn đó đang muốn làm một điều gì đó thật là ý nghĩa cho cuộc sống này mình có nên gợi ý cho hai bạn không có hả nên hả <clears throat> vậy bây giờ để chị mình nghĩ thử coi nha la la la la la la la la à, tại sao trên đời này là có nhiều ngôi sao như vậy Ôi những ngôi sao trên trời thật là lung linh tỏa sáng Mình cũng đang ước ao Ước ao là một ngày nào đó Mình sẽ được vươn đến những vì sao Nào hãy lướt tới chung những ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi làm sao có thể lên được những vì sao mình nghĩ nếu như mà mình là một trong những vì sao mình có sự lấp lánh mình có sự long lanh mình sẽ đem ánh sáng này tỏa sáng cho cuộc đời lúc đó sẽ đẹp lắm ai chà trên trời cao có muôn ngàn ánh sao nhưng mà mình thấy được có hai ngôi sao sáng nhất hai ngôi sao lung linh nhất đẹp nhất chắc chắn hai ngôi sao này là hai ngôi sao băng băng mình là sao sẹt mà Vậy sao bạn, bạn là sao sẹt chứ tôi đâu phải là sao sẹt đồ sao chổi ừ, bằng tưởng bằng đẹp hơn tôi hả đồ sao sẹt ủa vậy sao bạn đó kêu mình là sao băng hai bạn ơi hai bạn ơi bạn nhỏ của chúng ta rất là muốn được thấy sao băng đó cho nên là bây giờ hai bạn giúp bạn ấy đi sao băng à, hả tôi nhớ ra rồi hình như á sao băng á sẽ giúp thực hiện được ước mơ của người ta đó nhưng mà sao băng giờ làm sao thành sao băng được thì bây giờ chúng ta hãy dùng hết tốc độ của mình làm thật là nhanh để trở thành sao băng đi vậy là mình phải chạy thật là nhanh đúng không đúng rồi để xem coi ước mơ của bạn ấy là gì để mình giúp đỡ nha bắt đầu nào hãy lướt tới chúng ta lướt tới băng băng qua những vì sao lướt nhanh trên bầu trời đã quá hãy nhanh lên mọi người nhanh lên lướt nhanh trên bầu trời sao băng đang bay qua ước nguyện à, kịp rồi kịp rồi bạn ơi bạn ơi bạn có nghe ước mơ của bạn ấy là gì không bạn đó nói tiếng gì á mình không có hiểu à đúng rồi đúng rồi nãy giờ là mình cố gắng nghe lắm luôn á vậy mình hiểu được bạn ấy muốn nói gì luôn á bạn ấy muốn ước mơ sẽ trở thành một vì sao giống như hai bạn vậy đó Hả? à, thì ra là vậy Bạn ấy muốn trở thành một vì sao giống như tụi mình Ủa, mình ở trên đây mình làm sao mình thấy chán thấy mồ mà sao bạn đã ước thành sao chi ta thôi kệ ước mơ của bạn ấy sẽ thành hiện thực um ba la bum mình làm ngôi sao wow wow wow wow hai bạn là ai vậy mình là hai ngôi sao băng đã xẹt qua xẹt lại để giúp cho bạn thành ước mơ đó không lẽ mình là ngôi sao thiệt rồi sao nào hãy lướt tới chúng ta lướt tới băng băng qua những vì sao lướt nhanh trên bầu trời đã quá hãy nhanh lên mọi người dịp bạn lên trên bầu trời với tụi mình Tụi mình sẽ dắt bạn đi gặp một người mà tụi mình rất là yêu quý Đó chính là mẹ mặt trăng Đâu? Mẹ mặt trăng ơi Mẹ mặt trăng, mẹ mặt trăng à Mẹ mặt trăng ơi Mẹ mặt trăng à Chào dạ, sao chổi sao xẹt Ồ hôm nay các con dắt ai về vậy Dạ một người bạn mới mẹ một người bạn mới hả dạ. dạ bạn ấy đã có ước mơ được biến thành một ngôi sao cho nên là hai đứa tụi con đã làm một điều có ích biến ước mơ của bạn ấy thành hiện thực à các con thật là tốt bụng và làm cho bạn ấy rất là vui và hạnh phúc nè dạ con tin gì con à, bé xíu con à, rất vui khi ngày hôm nay con lên đây con gặp anh sao chổi với à, chị sao sẹ và dạ, con xin giới thiệu con là sao sao á con có một ước mơ nho nhỏ thôi ước mơ của ờ, sao sao là gì ước mơ của sao sao là con có ánh sáng của những vì sao để con soi sáng những nẻo đường cho mọi người được đi và con giúp đỡ cho mọi người trên thế giới luôn bé xíu ơi dạ con không cần phải trở thành một ngôi sao đâu bởi vì bản thân con đã là một ngôi sao rồi con đã là một ngôi sao có ích bởi vì con luôn luôn muốn làm những điều tốt đẹp đến cho người khác ủa thiệt hả mẹ mặt trăng. ừ bây giờ con cũng sẽ về con sẽ tiếp tục làm những điều tốt với giúp đỡ mọi người nào hãy lướt tới chúng ta lướt tới băng băng qua những vì sao lướt nhanh trên bầu trời đã quá hãy nhanh lên mọi người nhanh lên lướt nhanh trên bầu trời xin cảm ơn mọi người xin chào tạm biệt chào bé xíu, chào bé xíu. <laughs> như vậy là bé xíu của chúng ta đã có một cuộc hành trình rất là tuyệt vời với các vì sao các bé nhỏ ơi các bé hãy nhớ là giống bé xíu nha phải chăm ngoan học giỏi nghe lời bố mẹ nè để sau này mình sẽ trở thành những ngôi sao thật là sáng thật là tuyệt vời trong lòng mọi người nha xin chân thành cảm ơn nhà